Hello xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh BLV hút lúa của mình Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận đấu của bảng D nha anh em Đó là Tunisia gặp ừ, Pháp vào lúc 23 giờ ngày 30 tháng 11 Thì mình cũng đã nhận định cho tất cả các anh em là trận Úc và Đan Mạch rồi Thì giờ còn à, Pháp và Tunisia Thì anh em cũng biết hiện tại Pháp đang đứng vị trí đầu bảng còn Tunisia đang đứng ở vị trí cuối bảng nha anh em và dòng này là dòng cuối thì anh em cũng thấy Tunisia đang có một điểm ở ờ, trong vòng đấu này thì ờ, Tunisia chỉ không còn có cơ hội đi tiếp vào vòng trong nha anh em cho dù trận này Tunisia thắng cũng không có cơ hội đi tiếp vào vòng trong nha thì anh em cũng thấy cái hiện tại cái phong độ của cái thằng Tunisia này từ vào mùa giải này Tunisia chỉ hòa và thua thôi anh em và chưa thắng được trận nào nha còn Pháp anh em cũng thấy đây lúc trước Pháp đang đá với cái tình hình là lắc đủng củng nha anh em thì vô trong cái vòng ờ, bảng World Cup này thì anh em cũng thấy Pháp đang khẳng định cái vị thế là nhà vô địch World Cup này cho anh em thấy này à, thấy hắn hai trận liền rồi nha anh em Pháp đang khẳng định cái vị thế của mình thì cái trận này á còn trong lịch sử đối đầu anh em thấy ờ, trận đấu gần nhất là năm 2010 anh em là Pháp gặp Tunisia và lúc đó là tỷ số một đều và trước đó nữa thì 2008 thì Pháp đã thắng Tunisia với tỷ số 3-1 thì cái trận đây là đội hình dự kiến của cái trận này thì anh em cũng thấy Tunisia tung với đội hình 3421 còn Pháp chơi với đội hình 4231 thì bên phía hàng công của Pháp dẫn trung uh, ờ, Giroud Giroud đã cao nhất nha anh em và Coman Griezmann và Mbappe thì Pháp quyết tâm thắng trận này nữa anh em quyết tâm thắng đang khẳng định cái vị thế là nhà vô địch World Cup của mình thì năm nay tương lai Pháp này sẽ ờ, vô địch năm nay nữa nha anh em tương lai rất sáng cho Pháp nha còn cái tỷ lệ kèo tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Pháp chấp một trái nha anh em và tài xỉu hai trái rưỡi thì cái trận này anh em cứ nằm cái mã Pháp cho mình nha anh em anh em nằm mã Pháp chấp một trái cho mình nha thì trận này Pháp quyết định sẽ thắng với một cái tỷ số là cách biệt để ờ, khẳng định cái vị thế mình ở trong cái mùa giải World Cup này nè còn đây là cái tài xỉu gốc và Pháp chấp gốc nha nè Pháp chấp gốc 2,5 và tài xỉu gốc thì chín trái rưỡi thì à, anh em á, cứ nên nằm vào cái mã tài gốc cho mình nha nằm mã tài gốc và pháp chấp gốc nha anh em thì tại sao mình khuyên anh em nằm mã tài gốc và pháp chấp gốc thì mình sẽ phân tích cho anh em sau cái clip này đây là cái bản kèo thực tế nha anh em bản kèo thực tế là pháp pháp chấp 1,25 nè anh em mà nhưng mà mình chọn cái mã kèo đưa cho anh em là cái mã kèo pháp chấp một trái mà anh em ăn tám còn ở ngoài anh em anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cò á, là mấy cò đưa cho anh em là cái kèo một pháp chấp 1,25 nha mà cho anh em chỉ ăn chín chứ không có cho anh em được lựa nữa anh em không cho anh em à, được ăn đủ nha thì chỉ có trong trang anh em mới chừa lựa được những mã kèo này anh em chơi thôi nha anh em thì cái đó mình phiên anh em đang chơi ngoài anh em cứ đăng ký trang hiện tại anh em cũng thấy cái mã kèo trong đây rất là nhiều rồi rất là nhiều nha anh em cũng vẫn có cái kèo pháp chấp 0,75 cho anh em luôn ăn 6 mà cái kèo này anh em chờ ra sân tầm 10 phút nếu không có bàn thắng thì cái kèo này lên thắng 8 anh em vào cái kèo này anh em cầm cái trang anh em được cái lợi thế anh em chơi kèo như thế này nha còn anh em đang chơi ngoài anh em không có được lợi thế anh em chỉ có được chọn những cái mã kèo chọn trước trận đấu phải tầm 2 đến 3 tiếng đồng hồ là anh em chọn trước nha còn tài tài là hai tiếng rưỡi nha nè anh em cứ phải vào mã tài cho mình nha thì hiệp 1 pháp chấp nửa trái mà anh em ăn đây hiệp 1 mà nếu mà anh em đang chơi ngoài á cái này là đi thẳng vào vấn đề anh em anh em đang chơi ngoài hiệp 1 còn gửi cầu thầu kèo cho anh em đang gửi cho anh em nửa tám nửa nửa trái ăn chín còn bên đây trong đây anh em nửa trái anh em ăn để anh em quýnh triệu anh em ăn tới một triệu hai nha cái đó là quan trọng vấn đề này nha anh em còn cái kèo gốc đây anh em cũng thấy pháp chấp hai để rưỡi và tài xỉu chín để rưỡi anh em cứ nằm thẳng cái kèo mã kèo tài gốc nguyên trận chín để rưỡi cho mình nha còn anh em nằm kèo chấp gốc anh em nằm hiệp một hiệp 1 pháp chấp góc cho mình nha anh em đây hiệp 1 pháp chấp góc nửa trái à, một trái anh em cứ nằm một quà cho mình nha còn tỷ số thì ở ngoài anh em quýnh anh em đâu lót tỷ số được đâu trong đây anh em quýnh anh em có lót mã tỷ số nha anh em thì nếu cái trận này pháp chấp một trái anh em sợ thua anh em có thể quýnh cái mã tỷ số một điều một điều nha anh em quýnh mã tỷ số một điều hoặc không điều thì không điều mã tỷ số không điều anh em đánh một triệu anh em ăn tới 11 triệu 600 nha anh em còn mình thì riêng mình mình sẽ lót mã tỷ số Pháp ăn 20 hoặc là 21 anh em 21 21 thì anh em thấy à ăn tới 7 chấm mấy lần nha thì trong đây ăn rất cao nha anh em trang mình chơi đang ăn rất cao thì anh em nào á mà xem xong cái clip này anh em đang chơi ngoài anh em suy nghĩ lại anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi cho nó hiệu quả hơn nha anh em anh em đánh ở ngoài anh em đánh trên đánh tài anh em cái đó anh em bị lỗ like thôi còn trong trang của mình quýnh giống như mình cho anh em mã kèo trên một trái tài xỉu hai trái rưỡi mình không cho anh em quýnh từ đầu trận tài xỉu nha cho anh em đánh rung giống như phút 30 mình thấy tỷ lệ này bà trận này có bàn thắng tài xỉu nó tụt xuống còn nửa trái anh em thì anh em vào rung anh em lại dễ hấp hơn anh em đánh tài nha thì cái đó quan trọng anh em nên chú ý thì nếu anh em nào muốn chơi thì anh em cứ liên hệ qua Zalo cho mình thì bây giờ mình sẽ phân tích cho tất cả anh em tại sao mình cho anh em nằm trên và nằm anh em cũng thấy hai trận gần nhất của ông Pháp đang thắng với cái tỷ số cách biệt nha anh em thì trong cái mùa lúc trước á, Pháp đang đá cái hồng độ nó rất là xa sức nha anh em nó để thua tới đăng Mạch luôn và vào cái trận này á, Pháp đang đăng Mạch nè anh em Pháp đang đăng Mạch luôn nha thì vào trong cái trận đấu này em Pháp đang khẳng định cái vị thế là đương kim vô địch của mình nha anh em thì nó sẽ quyết thắng cho bằng được để lấy cái lợi cái vị thế của mình thì anh em chặn này anh em pháp chấp một quả thì anh em cứ vào pháp nằm pháp cho mình nha anh em nằm pháp cho mình thì anh em chờ xem cái trận gần nhất của Pháp thì nó sẽ có bao nhiêu quả gốc nha anh em thẻ vàng thì nó tầm 3 thẻ anh em mà anh em á đánh thẻ anh em muốn đánh thẻ thì anh em cứ vào nhóm của mình cái lúc nào mà thẻ nó tuột xuống mà còn rung á là giống như còn mà 0,75 hoặc còn 0,5 á mình sẽ gửi kèo nóng trong nhóm cho anh em là anh em vào tài thẻ cho mình là anh em cứ vào tài thẻ là anh em chỉ có con đường húp thôi chứ không có được thua nha chút về thì trận trước là 10 quả góc nha anh em 10 quả góc 10 quả góc nghiêng về pháp nha anh em 10 quả góc là pháp 6 quả Đan Mạch chỉ có 4 quả thôi anh biết Đan Mạch mạnh rồi mà Pháp nó còn gác góc thì cái trận này Tunisia tuổi góc nào mà với Pháp anh em thì anh em cứ vào mã Pháp chấp góc hết cho mình nguyên trận full gấp, hấp thôi anh em đó đó quan trọng là vậy nha thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận pháp và tunisia nếu anh em nào trùng máu với mình á anh em cứ nằm hết mã kèo pháp cho mình còn anh em nào mà muốn vào chơi cùng mình á, anh em cứ liên hệ qua Zalo cho mình là 0937318970 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình. Thì cái thông tin liên hệ của mình mình có dẫn có để dưới phần bình luận, anh em vào phần bình luận anh em có thể nhắn vào phần bình luận anh em kết bạn Zalo hoặc là nhắn tin qua Telegram cho mình nha. Thì đến đây mình đã nhận định xong cho tất cả anh em. Thì anh em nào thấy hay để lại cho mình một bình luận và một lượt like và một lượt đăng ký luôn nha anh em. Để anh em nhận được video sau sớm nhất nha. Thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau.